đời hư áo đưa em vào cơn mê gọi em đến bên ai xa phai Hello, xin chào tất cả các bạn Các bạn đang tìm mua một bộ âm thanh livestream mà có thể là hát đủ tất cả các thể loại nhạc Như là remix này, bolero hoặc là v hoặc là tất cả các nhạc nhẹ Các bạn có thể gặp đến Trường Linh để mình sẽ tư vấn cho các bạn những bộ âm thanh nào tốt nhất nha Đúng khi đến số 12 giờ sao giấc ngủ đêm này của anh chất khó hơn như khi mỗi ngày Dòng từng biến qua như thế Em đã không còn như lúc xưa Lúc em buồn đã có điều khác thay anh Sao ta mỗi bên Đời hư áo đưa em vào cơn mê Gọi em du ăn cho cuốn em vẫn chưa về có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối mà em nghĩ về anh thôi anh phải đi rồi yeah. cái bộ combo mình đang hát là bộ Icon You Pro BCK 850 nha các bạn nha và có thể kết hợp được nhiều mic như là BCK 200, SM8B để các bạn có thể thỏa mãn những cái đam mê hát livestream hoặc là tự thu âm ở nhà hoặc là có thể là tập hát cũng được các bạn ok tiếp nha đồng hồ vừa tích tắc chỉ đến số 12 giờ Dạo giấc ngủ đêm này của anh chợt có hơn như khi mỗi ngày Rồi nhiều đêm như thế anh đã không còn như lúc xưa Lúc em buồn đã có ai xóa tan mỏi mệt Đầy ước áo đưa anh vào cơn mê Gọi em đến bên ai xa phai Mỗi ngày như thế em đều dùng cảm xúc ao để tìm niềm vui Chạy theo những xa hoa phù du làm cho cuối Ok, đó là bộ combo icon bck 850. Bộ này quá quen thuộc với các bạn đúng không ạ? À? Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn mua hàng inbox trực tiếp cho Linh nha Hoặc là số điện thoại 0926464549 Hello, các bạn có thể gọi điện đến để mình tư vấn miễn phí nha các bạn nha